bạn thân mến nhé à, Ngày hôm nay thì à, Sơn đã có mặt ở trong một cái đám cưới của à, đôi bạn trẻ người dân tộc giao tuyển các bạn ạ thì Ngày hôm nay theo như cái lời hứa khi mà đôi bạn trẻ ấy à, đến à, sử dụng dịch vụ à, chụp ảnh cưới ở bên mình Thì à, mình đã hứa là lên để ghi hình à, trong à, cái buổi lễ của à, lễ cưới của hai bạn ấy Thì bây giờ thì Sơn đã có mặt ở đây rồi Và cái quá trình đường đi vào trong à, nhà bà nhà cô dâu cũng khá là khó đi các bạn ạ bởi vì là mấy ngày hôm qua thì thời tiết nó đang mưa lũ cho nên là nó đường nó cũng bị uh, sói lở rất là nhiều thì bây giờ thì sơn cũng đã lên đến cổng rồi có nghe thấy tiếng uh, nhạc <laughs> của các mc ca sĩ đang uh, hát ở bên trong rồi và bây giờ thì sơn sẽ di chuyển vào bên trong để xem uh, cô dâu chú rể ở đâu và <laughs> mình sẽ đứng đứng cùng cô dâu chú rể để <laughs> lưu lại những cái tấm hình những cái hình ảnh tuyệt vời nhất và truyền tải để cho cho các bạn xem nhé Đây rồi, mình đã di chuyển vào bên trong à, Phong cảnh ở đây thì cũng à, theo như sừng quan sát thấy cũng khá là đẹp các bạn ạ Núi rừng, núi rừng ở bên kia thì có cả núi đá kìa các bạn kìa Bên kia à, núi đá có những vách đá trông cũng khá là hùng vĩ luôn Còn đây rồi, dạp cưới ngay ở bên trong đây rồi Cũng khá là đông à, khách Đây chắc là cũng là dân bản thôi dân bản là cũng à, chào anh nhá <laughs> đây chắc là anh là bên bàn tiếp khách à vâng à, <laughs> vâng vâng còn uh, bên trong thì thấy có một số các thanh niên và một số các cô gái đang uh, chắc là đi ăn cỗ chào uh, mấy chị em nhá mấy chị em là đi uh, ăn cỗ à không à, làm bếp à làm làm bếp á thế là người nhà cô dâu à vâng. người người nhà cô dâu người trong làng nữa gì về trong làng thì là mình đến à, làm giúp à? Vâng à thế à? Thế bây giờ là quá trình là làm bếp các thứ là cỗ bàn các thứ xong hết chưa? Xong hết rồi À. Xong hết. Chỉ có khách mời đến là ăn thôi. Ồ, bây giờ là mình nghỉ ngơi một lát rồi xong rồi là ra là tiếp khách nữa thôi đúng không? Vâng. Xin chào các bạn <laughs> Các bạn ơi, hiện tại hôm nay thì Sơn đang có mặt ở một cái đám cưới Của đôi bạn trẻ đây Bên à, tay phải của Sơn là chú rể Còn à, đây là cô dâu Thì cái đám cưới ngày hôm nay rất là đặc biệt Bởi vì hai bạn ấy đều là người giao tuyển hết các bạn ạ thì ngày hôm nay thì Sơn sẽ ờ, ghi lại ờ, toàn cảnh à, cái đám cưới của đôi bạn trẻ này và <laughs> Sơn ờ, xem mà có những cái gì nó đặc biệt của người giao tuyển thì Sơn sẽ ghi hình và truyền tải lên để cho mọi người cùng biết đến cái nét văn hóa của người đồng bào cũng như là người dân tộc giao tuyển là có có những gì nó đặc biệt nó hay thì Sơn sẽ ghi và truyền tải cho các bạn xem nhá. À, đây là chú rể, chú rể là sinh năm bao nhiêu em? Em uh, ờ, 98 À, chú rể sinh năm 98 Còn uh, cô dâu sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em sinh năm 2001 ạ À, cô dâu 2K1 các bạn ạ à, Anh nghe nói là hai vợ chồng à, có con rồi đúng không? Vâng Nhưng mà con đâu rồi? Đây thì là cháu rồi đúng không? Vâng, em Đấy. À, thế đâu thấy con mình đâu? Con ngủ, con ngủ rồi À, con ngủ rồi à? À, thôi được rồi <laughs> hai bạn ấy thì uh, đã có có con từ trước rồi nhưng mà vì cái quá trình uh, thời gian qua là vì uh, dịch bệnh ấy dịch bệnh Covid cho nên là chưa tổ chức cưới được thì ngày hôm nay thì bắt đầu mới có cơ hội để à, làm gọi là cái lễ vu quy này thì ngày hôm nay thì Sơn sẽ ghi lại hình ảnh của đôi bạn trẻ này <laughs> và tất cả không gian cái đám cưới này để truyền tải cho các bạn xem. Đây thì là tất cả những người là trong kiểu như là ban tiếp khách này các bạn này. <laughs> À, mấy người à, người đồng bào à, người giao tuyển họ rất là xinh. Đây không biết là hai cô là có cô nào là mẹ của cô dâu không? Đây à Cô là mẹ của cô dâu à? Vâng Ôi, hôm nay cô mặc bộ trang phục của người Giao này trông đẹp quá nhở? Đó, <laughs> ờ, còn thế còn hai cô này là như thế nào? Hai cô này là anh em à? Thế là À em cô. Em cô thấy là còn cô là là là cũng em cô à? À bà thím. Đây là bà thím đúng không? Còn đây là bà cô. À vâng, cảm ơn cô nhé. Bây giờ thì Sơn à, đang à, tiếp cận à, với một <laughs> anh chủ đạo về món thắng cố Món thắng cố này là sẽ được phục vụ trong lễ cưới của đôi bạn trẻ đấy các bạn nhé Đây, cho các bạn quan sát về cái món thắng cố này một xíu này à, Thắng cố thì nó là đặc sản của quê hương Bắc Hà rồi Thế nhưng trong đám cưới ngày hôm nay thì <laughs> như các bạn quan sát đây này Nó rất là tuyệt vời, rất là ngon đấy ui thôi được cái này thì thôi lát nữa vàn cỗ thì mình sẽ ờ, thử thôi còn bây giờ thì mình sẽ ờ, hỏi thăm ờ, anh chỉ đạo món ăn cố này một chút các bạn ạ <laughs> em chào anh nhá <laughs> chào chú à, anh trai là đang anh là người người người nấu món này luôn đúng không ạ Đúng rồi, được sự ủy quyền của gia đình thì mình phụ trách nấu món thắng cố Dạ vâng ạ Để phục vụ đám cưới cho hai cháu Vâng à, Cái món thắng cố này thì à, như mình hôm nay nấu đây thì là nó bao gồm là những ờ, những những những phụ kiện gì vào anh về phụ kiện thì bao gồm có thảo quả này ngũ vị hương và gừng rồi à, như nhìn thấy ấy, cái món xanh xanh này đó là rau mùi tàu ấy rau rang cưa ấy gọi là rau rang cưa vâng Thế ngoài này... ra có cả củ sả à, hoa hồi quế À, cái món này thì mình à, nấu có mất à, thời gian lâu không anh nhỉ? Thì về thời gian thì nó phụ thuộc vào độ tuổi của con ngựa hay là con nghé. Nếu mà à, con ngựa con nghé nó già thì chúng ta sẽ phải à, thời gian ninh nó sẽ phải lâu hơn. Chứ còn à, như con này nó rơi vào tầm độ khoảng 2 tuổi rưỡi thì à, thời gian nấu nó chỉ khoảng một tiếng rưỡi thôi. Vâng. Thế là đây là là ngựa hay là nghé anh? Đây là nghé à, nấu nghé. giả giả thắng cố ngựa. Rồi nghé nấu giả thắng cố ngựa. Ừ. Nhưng uh, theo như quan sát của em thì em thấy là nó khá là hấp dẫn rồi. Nhìn có vẻ là rất là ngon. Đấy, như mọi người quan sát đấy, khi mà chúng ta lên tham gia à, những cái đám cưới ở trên vùng cao này thì sẽ được thưởng thức rất là nhiều những cái món ăn rất là ngon, rất là lạ, độc lạ <laughs> đấy, ở vùng cao. Rồi em cảm ơn anh nhiều nhá. À. Bây giờ thì uh, Sơn đang di chuyển vào bên trong ngôi nhà của cô dâu để uh, xem là uh, cái lễ cúng của người đồng bào giao tuyển khi uh, đi lấy chồng các thứ sẽ ở đâu và mình sẽ ngó nghiêng một chút thế này. Chào các cô chị nhá. <laughs> đây các cô chị là toàn là người nhà của cô dâu đây ạ? À? À, hiện tại bây giờ thì uh, Sơn đang uh, có mặt ở trong một uh, đây là một cái chiếu đồ lễ của uh, người đồng bào giao tuyển khi mà à, tham dự à, những cái đám cưới những cái ngày à, ngày ngày lễ này thì à, nó sẽ có những cái à, món nghi lễ như thế này các bạn ạ à, chú ơi chú cho cháu hỏi một chút thì à, những cái à, đồ lễ đây thì là nó bao gồm là những cái gì và ý nghĩa của nó là như thế nào ạ à? thì chú có thể cho cháu biết được không ạ vâng ạ à, chú xin phép để giới thiệu để cho cháu mà cái à, bản sắc dân tộc giao tuyển thì khi à, đón dâu mà ý nghĩa đấy là các đôi gái trai thì để ờ, kết duyên thành đôi thì dạ. từ xưa thì nó các cụ thì nó phải bày để đủ 12 nghi lễ vâng ạ để bên ờ, trai để đón dâu bên nhà trai xong ở bên nhà gái thì cứ ngồi mà đợi đến nhận để chờ đợi đến bên nhà trai để tiếp đón à vâng thì có nghĩa là đây là những cái này là những cái uh, nó nó sẽ có cái những cái ý nghĩa gì chú chú có thể nói rõ cho cháu và mọi người được biết đến là những ví dụ như là những cái gói giấy hồng hồng đây này và uh, những cái cuốn uh, thứ đây đồng tiền đây thì chú có thể nói uh, uh, chi tiết cụ thể hơn một chút để cho cháu và mọi người cùng được biết không ạ? Vâng ạ. Đây uh, cái món ờ, này là món nhỏ nhất này nhé đây cái này là cái hồng mấy cái à, màu xanh gói kèm theo cái à, đồng tiền ghém ấy là cái là hồng 12 hồng lế đấy, à. đấy đủ 12 hồng lế rồi thì bên này là một gói là muối là một gói là đồng tiền ghém này vâng. đây là một gói là chè này dạ. đây là cái chầu này dạ. đấy, đây là mấy gói này là tiền giấy này à, đấy, để giấy. để à, một tí nữa rồi thì bên nhà trai là tiếp đón sang là có bên nhà gái là tiếp đón là có mấy cô mấy gái là tiếp đón là hát hò đối đáp với nhau dạ. đấy, đón khách đấy, à, là chia lấy cái trong này cái khoản tiền này là có ví dụ là có một hai nghìn à, hai mươi nghìn năm mươi nghìn gì đó dạ. là chia nhau cho à, mấy cô đã hát đón ở bên nhà trai đón dâu vâng thế um, cái cái lễ này thì là của bên uh, nhà trai đem sang ạ à? hay là của bên nhà gái à, bên nhà trai đem sang ạ à cái lễ này là của bên nhà trai vâng đem ạ. sang vâng thì ờ, đây là bên nhà gái nhưng mình là bên nhà gái đúng không vâng. thì nhà mình sẽ nhận những cái lễ này vâng vâng và sau đó thì ờ, vào buổi tối thì sẽ bên nhà trai và nhà gái thì sẽ kiểu như là hát giao duyên đấy phải không ạ vâng ạ Thế dạ, là dạ, hát ra tiên tiếp đỏ. Sau vâng, sau khi ăn cỗ rồi à, mình à, thắp hương ra tiên các thứ thì buổi tối thì sẽ hát giao duyên giữa hai bên. Vâng, hai họ nhà trai vâng. và dạ. nhà gái. Vâng. Với cái quá trình thời gian hát giao duyên này thì à, kéo dài khoảng bao nhiêu thời gian ạ? Nó vào tùy theo thôi. Nhưng mà nếu các chủ nó có điều kiện thì nó cũng ngày xưa thì nó lâu cũng lâu ngày nhưng mà bây giờ xã hội nó cũng có mà thì tiết kiệm thì do chủ chủ yêu cầu nếu ví dụ là hôm nay ấy nhưng mà tiếp đón nhà bên nhà trai và nhà gái thì hát đáp đối với nhau là từ giờ này là đến tí à, đến sáng ngày mai à có nghĩa là hát từ tối cho đến sáng luôn vâng đấy ạ vâng ạ à, <laughs> vâng ạ vâng. đúng là một cái phong tục uh, của người giao tuổi rất vâng, là hay vâng. mà bây giờ theo bây giờ thì vẫn phải giữ lại những cái nét văn hóa đó đúng không ạ vâng ạ vâng với cho cháu hỏi thêm một chút thì cháu có thấy một điều nó hơi khác biệt so với à, người đồng bào kinh ấy người dân tộc kinh ấy vâng ạ. thì uh, à, chú là bên ờ, nhà gái rồi đúng không ạ vâng à vâng thì à, còn đây như là các chú ấy ở mấy anh thanh niên là của bên bên nhà trai đúng không ạ à, thì cháu thấy là hình như là bên nhà gái như mình đang tiếp bên nhà trai là không phải bằng nước chè hay là nước trắng nữa mà hình như là đó là rượu có phải không ạ <laughs> vâng ạ vâng thì đây à, như mọi người quan sát thấy đây thì là mỗi người sẽ có một cái bát rượu như thế này khi mà bên nhà trai sang bên nhà gái để Ờ, gọi là trao lễ các thứ thì ờ, bên nhà gái sẽ ờ, tiếp rượu bên nhà trai tiếp vâng. rượu nhé mỗi người sẽ uống uống rượu uống một bát các bạn nhé đó và những cái nghi lễ đây nghi lễ thì như các bạn đã quan sát thấy đấy thì bao gồm là những cái gói tiền giấy này còn chầu tiền cao. trầu cau đồng xu sẽ được gói vào như thế này vâng và sau đó là khi bên nhà trai nhận rồi thì mọi hình thức tất cả các thứ xong thì buổi tối sẽ có những à, cuộc giao lưu hát giao duyên giữa <laughs> bên nhà trai và nhà vâng. gái dạ vâng thôi thì cháu cảm ơn các chú nhé vâng À, cháu vâng. cũng uh, xin uh, thay mặt cho hiệu ảnh phú gia và anh em uh, làm youtube làm của cháu mời bên nhà, nhà trai xin nào. chúc cho vâng. đại gia đình nhà mình hai bên vâng. Uh, được trăm năm hạnh phúc vâng. và <laughs> có một sức khỏe dồi dào nhé đấy rất là cảm ơn một, dạ vâng một hình thức rất là tuyệt vời các bạn nhé cảm ơn nhà dạ, phú gia nhá Đây là các cô, các chị uh, bên họ nhà gái các bạn ạ <laughs> Toàn người sinh thôi <laughs> Chào các cô nhá <laughs> Ê, Chào hai bạn gái nhá Hai bạn gái trông xinh quá Thế mình có phải người giao không? Hay là mình là người uh, đồng bào khác vậy chị? Cũng người giao luôn á Vâng Đấy hôm lại là mình là anh em ở bên uh, nhà nhà cô dâu đúng không? Thế à, đang trong uh, khâu phục vụ nhà bếp à? À phục vụ bếp gì? Vâng, cảm ơn chị nhá đang à, tiếp đón mọi người à, đi vào Ấn Cỗ các bạn ạ Chào các cô nhá Các cô đi Ấn Cỗ à Ê con gái ơi Giơ tay chào, giơ tay chào Xin chào nhá bên chính quyền địa phương, sự quan tâm khôn ngoan của hai bên gia đình. Tại tư gia gia đình nhà gái chúng tôi đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới đại lễ phục quy cho mừng hạnh phúc trăm năm cho bạn trẻ trong ngày hạnh phúc hôm nay. Mời sự diện của phái đoàn gia đình nhà trai, phái đoàn gia đình nhà gái sau khi hoàn thiện các thủ tục ra tiên ở hôn trường trong. Xin được trân trọng kính mời hai phái đoàn chúng ta sẽ cùng nhận diện về với vị trí danh dự của mình để cùng dự và chứng kiến chúc mừng đại lễ phục quy mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ sẽ chính thức được bắt đầu xin được trân trọng và trân trọng kính mời các quý vị giờ à, ở trong này thì à, bên à, họ nhà gái là đang chuẩn bị những cái lễ cúng những cái lễ cúng này là gọi là lễ cúng gia tiên có phải không ạ ông à đây là mình chuẩn bị cúng gia tiên cúng gia tiên đấy dạ vâng thì những cái lễ cúng này là bao gồm là chỉ có gà và gạo này thôi à ông vâng gà như vâng, ờ, thế này thôi vâng gà gạo và rượu Vâng, thế, còn à, đây là những cái giấy này thì là là là, là, là cái cái người tiên của của tiên của tổ tiên. À, à cái tên mùi, tên, tên của tổ tiên nhà mình á. Mùi về nó à, đại diện cái cái đạn đạn Rồi, đám này. Có nghĩa là mình à, ghi tên của người trong đấy, tổ tiên nhà mình đấy, tiên về để à, chứng nhận chứng những nhận cái lễ cái, này cái, của cái, cái lý của đám cưới này. À dạ đấy. vâng ạ thì uh, cái phong tục này thì bắt buộc là phải có rồi. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn ông nhá. Vâng. Ở bên trong này thì à, Sơn thấy có những cái uh, kiểu như là giấy màu dán lên và viết uh, chữ uh, nho Pháp ấy Thì mình cũng chưa biết nó là cái gì thì bây giờ Sơn sẽ hỏi chú Chú làm ơn cho cháu hỏi một xíu là những cái giấy mà dán trên tường kia thì nó mang lại cái ý nghĩa gì hả chú? Ý nghĩa là bên này là gia đình ở bên nhà gái Tức là quan viên ở bên gia đình gia đình nhà gái là có uh, những ờ, người uh, các ông thầy này một ờ, một đôi ờ, câu đối này này cái ông ờ, quan viên chính này là, là ông thầy viết chữ đây là một, một đôi ở, ở bên này này à đấy, đấy như này đối để đúc uh, bên uh, quan bên hộ nhà trai đến để làm thủ tục nghi lễ để xin dâu dạ vâng thế là những cái này thì về cái chữ này thì chú có hiểu không là là kiểu dịch ra cái tiếng phổ thông chữ phổ thông thì chú có không, có không dịch được à cái này vâng. là cái thầy cúng là vâng. là là người ta mới mới ờ, mới dịch được mới mới hiểu vâng vâng rồi cháu cảm ơn chú nhé vâng niềm mong ước ấy của đôi bạn trẻ ngày hôm nay đã trở thành hiện thực khi ngày nhưng tình ta vẫn son sắc mặn mà dù biển có nổi sóng phong ba nhất tình đôi ta vẫn như thuyền với lái và để minh chứng cho tình yêu mình xin mời hai em hãy cùng hướng ánh mắt của mình vào nhau để cùng tay trong tay trao cho nhau kỷ vật vòng nhẫn cưới minh chứng cho tình yêu minh chứng cho hạnh phúc trước sự chứng kiến đông đủ của hôn trường hạnh phúc ngày hôm nay vâng xin mời cô dâu xin mời chú rể ạ Vâng, kính thưa các quý vị, chữ nhân hình tròn không có điểm đầu cũng không có điểm cuối, tượng trưng cho một tình yêu tròn trịa, bền đẹp. chiếc nhẫn hình tròn được đeo vào ngón tay giáp út, nơi mạch máu trái tim luôn chảy xiết cũng đã khẳng định và minh chứng rằng dòng đời của anh, dòng đời của em, hai dòng đời đã hòa cùng chung là một nhịp. Kể từ ngày hôm nay, cô dâu Thu Hà chính là một nửa của chú rể Lý Biên. Vâng, và xin mời hai em hãy cùng tay trong tay các chiếc bánh tình yêu chia ngọt sẻ bùi Vâng, đúng là cây bưng địa muối chấm gừng Mà gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau Bánh này bánh nghĩa bánh tình Tấm lòng chúc thủy giữa mình với ta Bánh này xin được cắt ra Sáng như trăng sáng giữa ta với mình Xin được chúc mừng hai em Lý tiền xin mời em hãy cầm một chai rượu trong tay ở phía dưới bàn lên Vâng, chú rể thân mến, chú rể có biết làm thế nào để có thể đến lót chai rượu hạnh phúc đầu tiên của mình không ạ? Vâng ờ, Ồ, ờ, chú rể đang tò mò nhưng mà tay của chú rể đang hoạt động với những thao tác rất là nhanh chóng rồi vâng xin mời chú rể ạ xin mời chú rể với những kinh nghiệm của mình thì xin mời chú rể hãy dùng hết sức mạnh tình yêu của mình để đến nắp chai rượu hạnh phúc đầu tiên vâng xin mời chú rể dựng đứng chai rượu lên ạ vâng xin mời chú rể ạ xin mời chú rể hãy dùng ngón tay cái để nắp chai lên ạ vâng một thử thách không hề đơn giản đúng không ạ ơi chú rể ạ Dũng đứng trên kẹo trong banh lên chú rể Vâng, có lẽ trung tâm tổ chức sự kiện cưới hỏi cậu gói cô đồng rất là nhiều kinh nghiệm đúng không ạ? Xin được chúc mừng và xin mời hai em hãy cùng tay trong tay rất những giọt loại rượu được ví như những giọt nước và mật ngọt Nước để tưới cho tình yêu thêm tươi thắm Và mật ngọt để tô điểm cho hương vị cuộc sống mai sau Rượu hồng kết nghĩa phu thê Tình trao nồng thắm duyên về với nhau Cùng chung bước đến mai sau Thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu Những giọt rượu màu hồng tượng trưng cho màu máu của trái tim Phần thứ hai này thì chú rể của chúng ta đã dày dặn những kinh nghiệm hơn rồi đúng không ạ? Chú rể của chúng ta đang thực hiện những thao tác hết sức nhanh chóng để đẩy nắp chai rượu hạnh phúc thứ hai của mình Xin mời chú rể tiếp tục ạ Vâng, và sau khi để lắp thành công ở chai rượu hạnh phúc thứ hai của mình thì xin mời cô dâu và chú rể xin mời hai em sẽ rót xuống hai chiếc ly ở phía dưới bàn trước và sau đó sẽ cùng tiếp tục rót lên thắt ly tình yêu. Vâng, chúc và xin mời hai em hãy cùng rót xuống hai chiếc ly ở dưới bàn trước và sau đó xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiếp tục dắt lên thắt ly tình yêu. Vâng, vào lúc này đây đoàn trẻ cũng thì thầm với nhau rằng Em ơi, có nhớ một hôm nào anh nắm tay em đi dưới trời hạnh phúc Dưới cái nắng quê hương rực cánh đồng Xa xa uốn lượn một dòng sông Nước trong vắt như mắt em xanh thắm Anh nhìn em trong cái nhìn sâu thẳm Thầm ước đôi ta được sống bên nhau Bác xin mời hai em hãy cùng hướng ánh mắt của mình vào nhau để cùng ra chéo tay nhau ạ à. Xin mời cô dâu, xin mời chú rể ạ à. Vâng, cô dâu chú rể sẵn sàng chưa ạ? mời em chén rượu ra thề tứ năng thiên lý ta về bên nhau bên nhau dưới một mái nhà dâu hiền dệt hảo trọn đời bên nhau các bạn trẻ của chúng ta đã chính thức lên duyên chồng vợ và chương trình đại lễ phục quy mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ đã chính thức thành công tốt đẹp một lần nữa ekip thực hiện chương trình xin được kính chúc toàn thể các quý vị ngập tràn hạnh phúc ăn chứ ngon phun cho muốn tay cô <laughs> à đây đây các bạn này à, em chào chị gái nhá thì vâng. vâng. À, em thấy là em để ý từ à, đầu giờ chiều đến giờ rồi khi mà mỗi người là sau khi điên cỗ về á thì em thấy là lại có một túi kiểu như là túi xôi túi quà đem về thì cái phong tục này ở đây là có nghĩa là của người đồng bào giao tuyển mình là nhà nào cũng vậy hả chị? Vâng ạ, à, nhà nào cũng vậy, nhà nào thì nó có điều kiện đấy nhưng mà nó làm thì cho khách ờ, mỗi người một gói để làm quà kỷ niệm. À có nghĩa là những nhà có điều kiện thì uh, mỗi một khách uh, đến uh, tham dự đám cưới vâng ạ. khi ăn cỗ xong à, ra về thì à, sẽ có một à, túi à một một gói xôi như vậy chị chị vâng. rơi gói xôi lên vâng. cho mọi người xem một xíu. Đây các bạn này, dạ. à, mỗi một à, khách đến ăn cỗ dạ. là về sẽ có một uh, túi xôi và một uh, lon nước như thế này. Vâng. À thế là chị nhà chị có gần đây không? dạ chị cách đây là khoảng 2 cây. À cách đây khoảng hai cây số thôi ạ. Vâng ạ. Thế là cùng cũng gọi là cùng à, bản làng với nhau thôi đúng không vâng ạ? ạ? Chị cũng là người giao tuyển luôn ạ. Người giao tuyển, chị người giao tuyển. Dạ vâng. Từ hôm qua à... chị cũng vào đây rồi, chị làm à, sự kiện đám cưới thế này. À thế à? Vâng, à, vâng thế em cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Vâng, vâng ạ. Bây giờ thì mọi người cũng đi ăn cỗ uống rượu các thứ là đang ra về đông rồi. Đấy. <laughs> lại lại lại, <laughs> bây giờ cho quà lại đang từ chối à à lại lại uh, tiếp tục một uh, <laughs> uh, cách nữa đến đến chơi cho quà cho quà đang từ chối không được từ chối chị ơi cho quà này bây giờ gia đình đã cho quà rồi thì không được từ chối à, cho em hỏi thăm chị một xíu đấy là chị hôm nay là đến tham dự đám cưới thì là mình là người à, cùng cùng bản xóm với nhau thôi hay là mình là anh em gì không ạ xong là mình ở xã khác ạ. À mình là anh em ở xã khác ạ. Thế là mình cũng là người giao tuyển luôn ạ. Vâng, thế hôm nay là điên cỗ về thế là lại được uh, <laughs> một <laughs> một túi xôi, <laughs> à một một gói xôi, xôi bảy màu. Thế là ăn cỗ thì uống à, nhiều rượu chưa chị? Tầm vừa tầm ạ. À uống vừa tầm. Thế uống được được được mấy lít rồi chị? Tầm một ca. À, một ca cơ, nửa lít thế Có nhiều quá tí là sợ không về được ồ thế một ca lửa lít thì đã cảm thấy say chưa chị cảm thấy say cũng bình thường thôi chưa say ồ em thấy là nếu được nhưng mà tại đường xa xong là đường khó nữa Vâng, đường xa khó đi cho nên là mình uống thế thôi để còn à, đảm bảo trên đường về nữa đúng không ạ? Em thấy là người à, những người phụ nữ và những người con gái ở người Giao này này thì em cũng có tham dự một số những cái đám cưới rồi, em thấy là mọi người uống rượu rất là tốt thì đấy cũng như là chị thì <laughs> uống hẳn một ca <laughs> cơ mà đúng không vâng vậy thôi nhá em à, cảm ơn chị rất là nhiều vâng chúc ờ, chị à, đi về trên đường à, bình an nhá đây nữa các bạn ơi <laughs> lại em chào chị nhá đấy mỗi người là lại có một ờ, chút quà đem về khi ờ, đi ăn cỗ các bạn ạ toàn là người đồng bào giao tuyển thôi à, mặc những cái bộ trang phục rất là đẹp Ờ, thế cô lại có quà đem về rồi ăn cỗ xong rồi à cô? Vâng. Thế á? Thế... Xong thì đem cả quà về. Đấy, cứ đi ăn cỗ là lại có quà đem về này. Dạ. Thích quá nhở? <laughs> thế là cô có anh em với cả nhà cô dâu không? Có. À, cũng có anh em luôn á? Vâng. Thế à, nhà cô gần đây không? Xa đấy. À, cũng xa. Cách... Ờ, Mai À, dưới, ừ, dưới Mai Đào à? Vâng. Trong Mai Đào, vâng. Vâng, vậy cảm ơn cô nhá, cô đi về đi. Vâng cô đi đường an toàn nhá. Có hai bạn gái xinh quá Hỏi thăm tí nào Ngại gì Đây hai bạn à, ở tận đâu điên cỗ thế này Bạn của cô à, Bạn của cô dâu à À, <laughs> sao một hai bạn gái rất là xinh nhưng mà lại có vẻ hơi ngại ống kính các bạn ạ không phải ngại em ơi sao phải ngại làm gì để cho anh hỏi thăm một tí à, em gái sinh năm bao nhiêu em 2001 ạ 2K1 à vâng ạ. 2K1 là nhà nhà em gái ở tận đâu nhỉ Em ở ngay trên này cách có hai cây thôi ạ. Cách đây hai cây rồi à? Vâng ạ. Em có người yêu chưa? Dạ em có rồi ạ. Ôi có rồi, thế người yêu này không điền cỗ cùng à? Dạ không. Ôi phí thế, thế này nếu không điền cỗ cùng thì nhỡ đâu mà có anh nào anh ờ, thấy xinh quá anh ờ, bắt về làm vợ thì làm ừ, sao? Ôi, dạ không sợ đâu ạ. À. Em ở gần ngay đây nếu mà bắt bắt lâu lắm rồi ạ. À, <laughs> thế ờ, em gái là người người đồng bào giao không? Có phải người giao không? Dạ có. À cũng là người giao tuyển luôn à? Vâng ạ. Ừ nhưng mà anh thấy hôm nay em mặc một bộ một bộ váy rất là xinh với hai nữa là em ờ, phải nói là gọi là xinh hết nước chấm luôn <laughs> nhưng mọi người quan sát đây nha anh nói em... thế em ngại không <laughs> ngại gì anh nói xinh thật mà anh ờ, cũng là người con trai anh thấy một người gái xinh như em thì anh còn ao ước <laughs> nói vui vậy thôi chứ ờ, nói vậy mà chẳng may người yêu em lại có xem được video này thì thấy như thế thì về lại ghen nhau rồi thì lại không không hay lắm đúng không không nói vui vậy thôi thế là em hôm nay đi ăn cỗ thì đã có uống rượu không dạ không ạ không à à anh thấy ờ, có mấy chị là uống cũng uống rượu khá là tốt đấy Thế mà em lại không uống rượu à? Tại đường đi khó quá nên em hơi sợ <laughs> À, thế nhưng mà sao anh không thấy em có quả không? Có quả về mọi người điên cỗ về là đều có quả mà em lại không có quả Dạ không <laughs> À chắc là người kiểu như là người anh em có tuổi các thứ thì thì mới có thôi sao nhỉ? Dạ không hẳn à, hay là, đâu ạ. À, hay là mình là thanh niên mình ngại mình không không không uh, muốn nhận dạ, quả đúng không? Em ăn hết quả rồi anh ạ. <laughs> ăn ăn đủ phần rồi thôi, không lấy vâng. quả nữa đúng không? Rồi, anh cảm ơn em nhé. À, em đi về trên đường cẩn thận nhé. Vâng ạ. Ờ, bye em. nó còn bị đây đây nó cũng phải nhắm như thế mấy chúng ta cần tâm mình xa đó vì mà nằm mô mà nhắm được là ở cái tàu ở cô bông này mà phát nằm mà nằm má thế nhà tim mình mình nằm mà sao mình là nằm mà chê nhà tim mình cũng muốn ăn con nằm mà chê nhà nó bỏ thì nó má má má má nhà má múa rồi chúng mình cầm tay à nè à chẳng nhắn đi à mỗi tàu này kia chắc bị cút cuốn quay cái năm càng tiền này mà bán bò chắc tao à không mỉ này <laughs> Bây giờ thì à, cũng đến buổi tối rồi các bạn ạ Sau một quá trình à, buổi chiều à, Sơn quay và ghi hình tất cả Trong cái buổi đám cưới của đôi cô dâu chú rể Người dân tộc do do tuyển đấy Thì bây giờ buổi tối rồi và vào đây thì <laughs> có bắt gặp là bên họ nhà trai Cháu chào chú nhé, cháu chú, chào mấy chị em À, chú ơi chú cho cháu hỏi một xíu là bên nhà trai nhà mình à, khi sang bên à, nhà gái này để à, đón dâu và dự tiệc ở bên này ấy thì à, buổi tối ngày hôm nay thì à, bên nhà trai nhà mình là sẽ ở lại qua đêm bên này luôn phải không ạ? Đúng ạ. À, thế là buổi tối ngày hôm nay thì à, uh, sẽ có những chương trình gọi là hai bên hai họ là hát giao duyên Vâng. Hát giao duyên này thì uh, chỉ là những người con gái hát với nhau hay là cả cả con trai luôn ạ? À? Cả con trai ạ. À? Cả hiện tại bây giờ chú đang ngồi đây thì tí chú cũng phải hát mà gái cũng phụ dâu cũng hát cũng phải hát ạ. À. à. Vâng. Thế là chú cũng cũng là trực tiếp là chú là cũng sẽ hát giao duyên luôn đấy ạ. Vâng ạ. <laughs> đấy là những cái hát cái câu hát về giao duyên này thì hát bằng tiếng người giao mình luôn đúng không ạ vâng tiếng người giao là có ờ, thầy là thầy này cũng ờ, là ờ, bảo là hát như thế nào là nó theo cái phong tục là ngày xưa ạ à, à nó thế có... là như chú chú là là thầy của bên nhà trai là dạ. dạ, chú là người thầy của bên nhà trai và dạ, trưởng à trưởng trưởng có nghĩa là trưởng của bên nhà trai này đoàn trưởng đoàn trưởng đoàn trưởng đoàn trưởng vâng vâng ạ à, thế là phải hát theo sự chỉ đạo của đoàn trưởng Vâng. Đúng không ạ? Đây là hát theo uh, chú Lôm Hát theo tiếng Lôm Dạ, dạ, dạ vâng ạ à, Thế nào? Đời xưa, từ đời xưa rồi Dạ vâng vâng dạ, Trái mút nè Bức một Vâng Thế là cả cả mấy um, mấy chị gái kia là cũng hát luôn đúng không ạ? Vâng Thế chị... Đấy, mấy đứa gái này một tí là nó là đứng lên bắt đầu nó hát vâng thế là là chị ờ, chị đây ờ, là nếu mà theo gọi như phong tục của người giao mình thì là gọi là phù rể hay là dạ. hay, hay... như chú như chú ờ, dạ. đoàn chú là phù rể chú... đây là phù dâu à như như đây như là phù phù phù, phù rể này vâng Đằng này là phù dâu À đây là phù dâu. Vâng. Thế thì bên nhà gái thì họ có người phù dâu nữa không ạ? Hay là chỉ bên nhà trai mình có đấy? Công nhà gái à. có. Ở đây đây có nhà gái. À đây à. là nhà gái à? Vâng. Ôi, thế cháu lại cứ đang nhầm lẫn một chút là cháu tưởng là cũng là người nhà trai. Thế là chị là người bên nhà gái là người phù dâu đúng không ạ? Thế là xong rồi tối nay là cũng hát giao duyên cùng với cả mấy chú mấy chị nhà trai nữa. Thế còn mấy chị bên kia là cho em hỏi xíu là là đây thế à người người đội cái cái đen đen khăn đen là là bên đây, nhà trai đây, đó. đây là theo phụ phụ vô phụ chơi trang điểm rồi thế là bây giờ là có nghĩa là phụ phù dâu này vâng. chị này là phù dâu này vâng. đấy còn chị Hai kia là phụ phù dâu này vâng. hai bạn à, gái này cũng là phụ phù dâu luôn à. Ba, ba ba phù dâu và mấy phụ phù dâu ạ? À? Cô cô này, cô này thì theo à, cô này để trang điểm tí uh, trang điểm uh, đổ đỏ ấy. À. Vâng. à. Cho rồi rồi rồi. Ba phù dâu và một phụ phù dâu. Ba phụ phù dâu. Có nghĩa là chị đang à, đội cái cái khăn đen kia là sẽ phải phụ trang điểm những cái ờ, dây đỏ những cái thứ là nên đúng cho rồi, cho phù dâu đấy đúng ạ đúng ạ à thế còn là phụ phù dâu à phụ phụ dâu phù dâu đấy thì là có trách nhiệm là trang phục cho cô dâu à <laughs> là như vậy ạ thế là đây là bên nhà gái là có hiện tại bây giờ thì đang còn thiếu mất à, hai cô phụ phù dâu nữa đấy. thế là đây là có hai bạn trẻ là chưa chồng là một này đúng không thế còn chị chị là có chồng chưa à thế là em tưởng là cái cái cái phong tục thì mình vẫn phải như, đứa này là phải có, có, phải bắt buộc phải người có chồng có chồng mới làm được đấy hai đứa đấy là đi theo phụ là lại phải chưa có chồng à thế là một người phụ chính là bắt buộc là phải là đúng người rồi. con gái có chồng rồi đúng ạ đúng vâng ạ vâng ạ vâng thế còn người những người phụ phù dâu thì không quan trọng là phải có chồng hay là chưa chồng không dùng lấy chưa lấy chồng mới dùng được à phụ phù dâu vâng, là, thế là như hai, không như không như cháu đang muốn hỏi à, là như cái chị kia, được kia có chồng rồi đấy thì là là phụ phù dâu đây đúng không vâng, ạ vâng, thì cái đấy thì không quan trọng là đi ờ, trang điểm thôi à. cái này à. là gọi đi ờ, trang điểm rồi gọi à- ờ, chi tiết vâng gọi là phụ của phụ rồi giờ đây <laughs> là là cũng không quan trọng là phải có chồng hay là là chưa chồng đúng không, không quan trọng dạ vâng quan trọng nhất là hai đứa kia là phải chưa có chồng đấy hai đúng rồi bắt buộc là phải là hai hai người con gái là vẫn còn còn còn son ừ đấy à đúng rồi xong nhưng mà cái đứa đứa này là phải có chồng à <laughs> ba người thì bắt một, một người có chồng và hai người uh, chưa có chồng vâng dạ vâng Thế chương trình là tối nay thì sẽ tầm uh, mấy giờ là bắt đầu là uh, sẽ hát giao duyên các chú thì theo bên nhà gái bây giờ là bên thầy nó đang sắp xếp mâm à thì khi nào nó sắp xếp mâm được rồi lên người lên là bắt đầu làm luôn từ đấy có nghĩa là làm suốt dạ vâng thế là bây giờ là theo cái sự ờ, sắp xếp của bên ờ, họ nhà gái họ khi họ cúng các thứ xong rồi thì bắt đầu mời nhà trai mình lên vâng. thì bắt đầu khi đó là bắt đầu là lên ờ, hát giao duyên các thứ vâng. thôi bắt đầu là ra công trình là bắt đầu là làm suốt dạ vâng ạ làm đến sáng làm đến sáng luôn á vâng. <laughs> thế thì cũng mệt đấy nhờ thế đêm thì có nghỉ ăn đêm không chú không nghỉ đâu triền miên đến sáng luôn không được nghỉ đâu không có thời gian nghỉ đâu ồ thế ạ à? thế thì cũng mệt đấy Mệt đấy, dạ vâng thế là bên các chú là đã ăn cơm uống rượu gì chưa chưa chưa được ăn đâu ô chưa được ăn á thế thì đoạn đấy nhà, nhà phải ăn xong thì bắt đầu mình mới ấy chứ à nó mời lên thì mình mới được ăn à mời lên ăn đến sau đó là là bắt đầu thì vừa ăn xong là cứ là vừa ăn vừa làm à vừa ăn vừa làm luôn ạ vừa ăn vừa làm luôn Ồ hay nhở Đó là đúng ăn tại chỗ mà làm tại chỗ luôn <laughs> à, Dạ luôn. vâng vâng Thế thì lát nữa thì uh, cháu sẽ ghi lại những cái hình ảnh của hai họ nhà mình uh, hát giao duyên với nhau ạ. Dạ, vâng. vâng. Bây giờ thì uh, cháu cảm ơn hai chú nhá. Cảm ơn uh, mấy chị em nhá. Đây là quá trình uh, bên nhà gái nó mời bên nhà trai vào để uh, uh, ăn cơm tối này. Đấy, bao gồm là đại diện nhà trai phù dâu phù rể, phụ phù dâu phụ phù rể. đặc biệt là hai cô gái xinh nhất để được đi đầu tiên chứ không phải là các cụ ờ, các bác lớn tuổi đó đã phải đi theo à, một vòng tròn như thế này các bạn cái phong tục người đồng bào phải đi sau khi mà bên à, họ nhà gái à, đã làm những cái nghi lễ ở bên à, họ nhà gái rồi thì sau đó là đã mời bên họ nhà trai và vào những cái thủ tục theo như cái truyền thống của người đồng bào dân tộc giao tuyển thì bây giờ mọi người đang đã ngồi vào mâm cơm à, sau khi mà ăn xong bữa cơm này thì à, mọi người sẽ ngồi để à, à, hát đối hát giao duyên với nhau à, đây là những cái à, thủ tục khi mà bắt đầu vào bữa cơm các bạn thì như các bạn vừa xem đấy nó có những cái thủ tục rất là hay trao khăn trao tiền rồi trao à, những thứ à, xong rồi thì nhà trai thì ngồi bên này ở bên uh, dãy bên này thì à, sẽ có những uh, thầy cúng và có bên nhà gái À, mâm ở bên này thì là bao gồm là có phù dâu và phụ phù dâu thì sẽ ngồi ở bên này còn à, ở bên kia đấy như các bạn vừa xem đấy thì là các à, À, thầy cúng cũng như là đại diện cho nhà gái thì sẽ ngồi bên đó và đây là mâm cỗ của à, các à, phụ phù dâu phù dâu sẽ ngồi đây mâm cỗ cũng khá là ngon